Em uh, ờ, nghiện bao lông em đến từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Nghề nghiệp là gì? Dạ, người của em là văn phòng tư vấn du lịch nội địa và quốc tế Nãy tôi tưởng bằng bán búp bê <laughs> Gì vậy? Thì Rồi. hồi thấy đi rồi biết Không có gì hoang mang hết em Mình giới thiệu đi em Dạ em tên là Cẩm Nhung, em uh, ờ, 30 tuổi, quê em ở Bến Tre Dạ em đang làm quản lý quán ăn Mình làm ở thành phố Hồ Chí Minh Dạ em làm ở thành phố à, Bên kia ảnh làm nghề bán búp bê gì đó, nghe anh Linh nó nói vậy đó phải không anh linh ừ. bán búp bê là là nghề sao là... ai biết thì nhìn giống con búp bê anh ở khánh hòa vô hả dạ làm việc của khánh hòa luôn dạ em làm ở mũi né ở khánh hòa làm mũi né dạ lúc trước thì em cũng có tổ chức tour cho khách đi mờ công đi bến tre cần thơ ừ. mỹ tho rồi sau đó về lại củ chi cao đài về lại mũi né ủa nhưng mà mình làm du lịch như thế là văn phòng riêng của mình luôn hả à, em trước em làm công ty thì bây giờ hiện tại là em văn phòng riêng dạ, em dạ. Ờ, nói chung là em ờ, tuy nhiều và làm nhiều thì cái tính tự lập của em thì ở đâu cũng được môi trường nào mà em sống cũng xong dạ có thể là du lịch buôn bán hoặc là tất cả một ngành nghề mà nghĩ sao là nhìn thấy ok là được nói chung là một người đàn ông rất là năng động rất là dễ thương đó rồi nhưng mà bạn nữ của tôi đang bị hơi căng thẳng có gì để, căng thẳng để bạn ấy giới thiệu về mình một chút cho thoải mái tinh thần mình có trải qua mối tình nào chưa Dạ em có hai mối tình à, Mối tình đầu thì được à, gần 2 năm chị Còn mối tình thứ hai thì làm được 6 năm 6 năm? Dạ rồi 6 ờ, năm chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay 2 năm rồi chị. Mà nhưng mà bây giờ đã quên được cái người đó chưa? 6 năm là dài lắm luôn à. Dạ được rồi chị. Được rồi ha. Dạ. Bây giờ nếu mà mình tìm được đúng người, đúng đối tượng thì bao lâu nữa mình tiến tới hôn nhân? Thì em nghĩ là chắc khoảng 2 năm nữa chị. Ủa sao lâu vậy? 30 Tại rồi vì... làm sao được à, cưới luôn đi em? em muốn tìm hiểu kỹ hơn đi anh đã trải qua mấy mối tình rồi dạ em thì hai mối tình mối tình đầu tiên thì chỉ thoáng qua chung là rung động thôi à dạ rồi mối tình thứ hai thì cũng được uh, ờ, 4 năm Chà, dạ mấy người này quen lý do sao chia quá vậy ta? dạ lý do thì ờ, cảm thấy không hợp và càng gần thì càng xa vậy là tìm hiểu chưa kỹ rồi đó dạ ha bây giờ bên đây là muốn hai năm nữa mới là kết hôn rồi bên anh thì sao em cũng nghĩ như bên đó vậy chị dạ tại em lúc nào cũng ưu tiên cho phụ nữ hết còn con trai thì sao cũng được hoàn cảnh nào cũng xong miễn sao là mình sống tốt với phụ nữ được rồi dễ quá ờ, không yêu cầu là thế này thế kia nhưng mà với em thì phụ nữ là ừ, không có mốt đỏ đen nhưng cờ bạc đó ừ, hoặc là là lăng nhăng ngồi được thế thôi còn em thì ờ, vợ thì vùng nào cũng được ừ, ngành nghề nào cũng xong tại vì mỗi người có mỗi ngành nghề có mỗi người, người có những suy nghĩ khác nhau và những vùng miền ai cũng đều là con người hết họ có những tâm tư mà mình phải gắn đi sâu vào chứ không thể nào nhìn mình ngồi mà đánh giá một con người rất hay thì sở trường thì em có thể là như là chơi bóng chuyền ừ, bóng đá ừ, đặc biệt là em có thể hát ừ. và có thể một mình em ngồi em hát năm đến 6 tiếng wow. rồi vậy một lát nữa ờ, hát cho bạn nữ nghe nha bạn rồi. nữ ờ, dạ hơi... không những mà bây giờ mà nếu bạn nữ đó ok thì em có hát cả, cả đời cho bạn nữ đó nghe cũng được wow. sao rồi rồi để ờ, mình trò chuyện với bạn nữ một xíu thì bản thân mình thì em muốn tìm một người bạn trai một người chồng tương lai mình như thế nào em muốn tìm một người biết lo cho gia đình không có gia trưởng có tinh thần cầu tiến biết quan tâm chia sẻ với lại người thân gia đình của em em ờ, không không không thích những người mà rượu chè là chơi bời đồ này kia em không thích dạ dạ bên đây không có cái gì hết trơn á cô gái này hơi rụt rè à, hơi hiền em hơi hiền hơi rụt rè đúng không anh bên đây anh dễ thương anh có cảm nhận như anh dễ thương nhất nhất nhất luôn đó em Nội mà cái câu mà em thích là anh hát cho em nghe cả đời là thấy ừ. thiệt á tôi muốn chết luôn vậy đó Được đó anh hát cho em cả đời được không dạ nhưng mà hát hay thì nghe được chứ mà hát <laughs> đúng rồi người ta thiệt tình mà à. cái này cũng đúng <laughs> hát dở mà hát hoài hát mà hát hoài mới nhức cái ốc nó bể cái đầu luôn à em có tật xấu gì không dạ em không có tật xấu đâu em chỉ hơi nóng tính với là cọc tính thôi gì mà nóng tính gì trời bực bội hay cầm cái gì hay quăng đó đó dữ vậy hả với bên ngoài quá vậy anh bên đây anh sẽ kềm chế em tất cả mọi thứ anh nghĩ anh bên đây anh có tất cả những cái gì mà người phụ nữ mong muốn yên tâm phải đàn không trai. nãy giờ thấy đàn trai nói hơi nhiều đàn trai số một luôn em có cái điều gì em không thích ở người đàn ông không em ờ, không thích đầu hối không thích Sao gì kỳ vậy ta đầu hôi ông không có hối có gì nữa không em tóc có che hết rồi quá em cũng không thích mập bự. quá cô không thích bụng bự cô không thích luôn dạ, lùn quá cô gì sao cô khó vậy không biết có được không nữa trời ơi đừng nói gì để một hồi ảnh xuất hiện trước cô ấy cô mới bất ngờ tóc đẹp quá ha đẹp tóc này làm chắc cũng cả tháng á bụng không bự đầu không hói người không mập màu sắc rực rỡ màu sắc rực rỡ cho tôi hí hí chút xíu coi dạ ông em nguyên ờ, ờ, ờ dạ. thì, thì tôi, tôi yên tâm để dạ. hiểu không cho yên cái bụng dạ. À, bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để mình à, tiến tới hôn nhân chưa dạ thì ờ, ở thành phố thì nói chung là em không có nhà có đất ừ. nhưng mà ở quê thì em cũng có nhà có đất là nha trang á hả dạ chà thì để hỏi cô này cô có chịu về nha trang không nha dạ nếu mà cô không chịu thì em đi theo cũng sao á à vậy hả dạ. vậy là mình ở rể được luôn hay dạ, sao được tại vì em có có thể là sống một miền có thể là kinh doanh có công việc ừ. miễn ở đâu công việc tốt là được ha dạ <laughs> ủa ủa đi thí dụ như là đi ra nha trang làm dâu được không dạ em thì ờ, em dự định là sau này em sẽ về sống gần ba má em vậy đem ảnh theo về bến tre luôn được không dạ được thôi vậy được rồi về bến tre làm rể luôn thôi bây giờ mình gặp người thân đi coi ta góp ý tư vấn thế nào à, em đi với là em họ của em chào em dạ xin chào chị ờ, cát tường ạ à. rồi ờ, chào à, em dạ xin em chào nhìn à, bạn bên kia coi ờ, thấy hợp với anh trai mình không dạ về với chị thì em em nghĩ về ngoại hình thì cũng rất là ok đối với anh à, không có cái gì gọi là quá <laughs> thì bởi vì cái tiêu chuẩn của anh thì là một người rất là kiếm người phụ nữ về hướng về gia đình thì ảnh là ảnh ờ, dạo này cũng ờ, muốn vợ lắm rồi thì đó thì giờ được là ảnh ờ, sẽ, sẽ sẽ dọn vào trong sài gòn luôn rồi cảm ơn em cảm ơn em rồi mình có đi với ai không dạ em đi với lại đồng nghiệp của em rồi chào em chào uh, chú Quỳnh Linh với lại cô Cát Tường ạ. À. À. Uh, theo em thấy thì uh, ngoại hình của anh rất là độc đó. Uh, độc là sao em? Lạ, à. độc lạ. Chị yên tâm là đầu anh không hề hói rất nhiều tóc mà tóc rất là đẹp luôn đó chị à, cho em hỏi là anh à, làm du lịch là anh hay đi xa à? thì anh có thời gian à, dành cho chị em không ạ à? à, công việc là công việc gia đình là gia đình nhưng mà vẫn ưu tiên gia đình hơn tại vì gia đình nó sẽ đi theo tôi với chúng ta cả đời còn công việc thì có thể là thay đổi được nói chung là em thấy anh rất là ok rất là hợp với chị cảm ơn em rất nhiều Thôi bây giờ chúng ta chuẩn bị gặp nhau anh đứng lên quay mặt ra đây đúng rồi kéo màn xong quay qua cái là hát liền nha dạ. kéo quần cái áo đàng hoàng lại coi và bây giờ chương trình ca nhạc xin được phép bắt đầu kéo màn nhìn thẳng cho anh nha anh biểu diễn chưa từ từ à, ờ, dữ chưa cảm nhận được gì chưa dạ rung rồi hát liền nha bắt đầu Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh Có ngàn câu hò thắm tình dân tộc anh xin mời em đi về quê ngồi một lần thôi Nơi anh chào đời ngồi ru bụi người Bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi Đổi, đổi liền, đổi, đổi, đổi, đổi. Bằng lòng đi em về với quê anh một cù lao xanh một dòng sông xanh bằng lòng đi em thưa má thưa ba mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu bóng bằng lòng đi em anh đón qua cầu cầu tre trời mưa nên có đưa dâu bằng lòng theo anh với mái tranh nghèo về đây người quê chỉ có tâm lòng có chiếc xuồng ba lá để yêu tiến tới nắm tay bài khác <laughs> dạ rồi nói đi à, em nhìn anh sao vợ vợ vợ vợ vợ tóc rồi coi có ai không dạ không dạ không có hôi ôi chết sao em thấy anh sao dạ em thấy anh cũng hát hay không em dạ hát cũng hay giọng này hát nghe cả đời được không em dạ cái này phải tập lại nữa trời ơi <laughs> bà hát vậy mà còn phải tập lại nữa rồi được rồi, hai người ngồi về chỗ ngồi đi Em cảm nhận về anh thì sao? Dạ, à. Em thấy anh cũng được, cũng nhìn cũng chững chạc Nói chung là cũng ok Anh à, thấy em ừ, rất là dễ thương um, Anh không biết nói cái dùng cái ngôn từ nào để nói về em hết Anh làm du lịch đó, anh hỏi cô gái ấy, em có ghen không? <laughs> <laughs> với em thì ví dụ như một người có một người bạn trai mà đi du lịch đi hướng dẫn hoặc là ờ, dẫn một đồn đó trong đó có những cô nữ thì nhiều em có ghen hay là hay là có những cái gì không tất nhiên là phụ nữ là phải ghen nhưng mà em ghen ít hay nhiều nãy anh nghe em nói em có tính nóng anh sợ lắm anh nhất nhất là sợ cô gái khóc không biết khóc ừ, con gái ví dụ như mấy đứa nhà mấy đứa trẻ nó khóc mua kẹo bánh dỗ cho phụ nữ khóc không biết dụ gì em thì cũng phải tùy theo cái uh, thái độ của anh thôi anh thì uh, Ừ, anh rất là sợ phụ nữ khóc nên em an tâm về anh không là gì em giận đâu nhưng mà em thì hay giận lắm em giận thì anh sẽ ờ, làm mọi thứ dụ như uh, giống như nãy là hát nè hoặc là anh nấu những món ăn mà anh đợi, mà em thích thì bảo đảm em sẽ hết giận không em ăn ít lắm em ăn ít thì anh nấu ít nhưng mà nhiều khi em không ăn luôn em không ăn thì anh năn nỉ <laughs> sao cô này cũng khó quá vậy trời ba dễ thương muốn chết à mà em khó quá à. có gì đòi hỏi nữa không em thì uh, em thích là phải dành thời gian cho em nhiều hơn tại vì uh, lúc nào em gọi thí dụ như em gọi em nhắn tin này kia phải trả lời nếu như bận thì cũng phải trả lời một tiếng chứ rủ người ta đang dẫn tour đi người ta đang nói chuyện người ta đang hướng dẫn du lịch cho khách mà mà em, em bắt người ta đi phải nghe liền thì tục chút xíu người ta nói xong câu chuyện người ta mới trả lời cho em được chứ cái đó là em gọi trái máy luôn á chị trời ơi em phải thông cảm công việc và em đi làm ảnh gọi em hoài được không thì em cũng sẽ nhắn tin hay là em cũng bật máy lên để em nghe là em đang bận hay là như thế nào đó em Rồi, sẽ hẹn nhà mình đang hướng dẫn lại. thưa quý vị hôm nay ta đang về nha trang một khu bãi biển xin alo em ơi à, đợi em xíu dạ cũng alo em mình vậy đó hai em trời ơi để cho đàn ông ta đi làm gần bên em chăm sóc yêu thương em nhưng mà phải đi làm mới có tiền chứ thôi mọi người nói một câu nào đó chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay các bạn uhm, anh không biết à, ba năm nay công ty mình nó băng giá rồi nhưng mà lần đầu tiên hôm nay nhìn em thì à, ờ, con tim muốn nhảy ra ngồi và <laughs> nó đi tới đó <laughs> bước tới nơi và nói câu là I love you em gái nói gì đi em cảm nhận như thế nào em gái em thấy anh thì cũng hiền nói chung là là một người rất là chững chạc rất là biết suy nghĩ là à, biết là nhìn xa hay là nói chung em thấy là được Cảm ơn quá em. được rồi rồi hết thời gian được hay không chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ các bạn Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định một hai ba Hết thời gian Chúc mừng hai bạn Có thể nắm tay nhau được rồi đấy Em có thể tranh nắm tay được không? Em được Dạ được Rồi Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Philips chúc mừng các bạn nhớ là hát cho cô nghe cả đời nha em cảm ơn chị Cát Tường anh Nguyên Linh rồi, rồi có gì ơn. là báo tin mừng cho chúng Bằng tôi liền nha dạ dẫn dạ, con ấy đi đi